chút đi nằm xuống đi nằm xuống đi nằm xuống đi Ủa? Dạ. Thấy không? Ồ, đĩ mẹ nặng quá trời trời luôn. Quá nặng. Rồi cha. Cho. Lấy cái gì lót cái giò không nè. Nó cái giò không? Cái giò kia đó. Không quan Bây giờ vậy nè, anh cứ nằm cố định đó đi, chở qua bệnh viện. Sơn Hà nói chung là bây giờ đưa sản rồi bây giờ sao bây, bây, bây giờ sao đưa nó cẳng không vô đây nè bây giờ nè lôi ông qua xích bên nữa rồi cái giò đó nè bây giờ hai anh qua bên kia thì thì ông xếp qua bên kia là cái giờ dưới này không nếu dùng cái này đừng có bản này chung vô ông chịu ông nóng đụng lên không mình chịu ông qua bây giờ bây giờ ông chịu là là kéo vô luôn đúng rồi kéo đây luôn kéo vô giờ mình tính lên đây dạ, thôi ừ tính đây thôi chứ ở đâu mà tính bệnh qua bản bác sĩ tự nó nó nó rồi rồi rồi vô vô vô vô vô rồi vô rồi vô rồi đóng cửa lại đi hết rồi hết rồi hết rồi em coi rồi vú giò gà trời đủ hết rồi hết chưa có gì vỗ gà để mà công an lâm tùm la luôn tình ờ về xuống dưới đây hả ừ trời mấy vậy đó chạy chạy chạy chạy tao chạy đi chứ ông này lâu lắm rồi cháu đi mẹ đi đúng tại vì cái ba đồ kia là nó banh nó rơi rồi banh luôn cái cái cái món này cũng hư luôn rồi mà sao được không muốn giò bên đây mà sao banh lên vì chạy cùng xuống chú bị gãy, à, chú bị à, à, cái cái cái ngón cái thì nó banh rồi cái ngón kế cái banh ngón kế thì bể rồi bể rồi